Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi ờ, rất vui vì được gặp lại anh em trong video này Anh em thân mến, ngày mai nó sẽ có update Và sau khi update ấy Thì chúng ta sẽ không còn được chơi cái con Evil Clyde nữa Một trong những cái con tướng mà nó rất là quan trọng ở trong cái bộ Clyde Chính vì thế, ngày hôm nay tôi sẽ dành riêng cái video clip này Để tri ân Evil Clyde, anh em nhá Kỵ sĩ bất tử <laughs> Rồi Chúng ta bắt đầu thôi Let's go Ây da Ôi trời ơi Unicorn Tưởng con nào chơi được lên hai sao thì ngon Con này thì Chắc là tôi cũng không lấy unicorn đâu Rồi lấy ảnh phân lộ cho lành Anh em ạ Rồi lấy ảnh phân lộ thôi Mai update thì tôi nghĩ là sẽ có một cái thay đổi rất lớn trong meta đấy Một vài line up sẽ không được chơi nữa và một vài line up sẽ tự nhiên nó lại được hồi sinh lại Đấy, nó lại rất là hay Tôi thì tôi không biết là anh em như nào Anh em thấy cái um, update Anh em thấy cái bộ nào mà um, nó là meta anh em thấy comment cho tôi nhá Đấy, tôi cũng chưa biết Và chắc là cũng phải mất một thời gian để tôi chơi uh, meta Để tôi tìm hiểu meta anh em ạ Thì cũng chắc là cũng phải một tuần sau mới ra được meta Mới ra được các cái clip về meta Đấy, anh em cố gắng anh em anh em đợi nhá anh em đợi trong vòng một tuần đấy còn nếu mà anh em nào mà đã coi như là làm rõ được meta anh em thử gợi ý cho tôi để xem tôi, tôi chơi cái line up gì cho nó khỏe đấy <clears throat> còn chơi làm nghiên cứu thì cũng phải một thời gian anh em ạ chơi cho nó đủ cái số trận đủ để chúng ta có thể biết được ờ, xem là chơi những cái line up nào cho nó mạnh đấy chuyện này hơi đen nhỉ mỗi rào ra một kiểu từ từ đã anh em tôi nghĩ là sẽ phải eco một vài lao đầu đấy tôi mua sẵn cái con eco ở đây bài này dấu hiệu là toang đầu game anh em ạ chắc chắn đấy trồng bài này không chơi được đầu game đâu không thể hunter ở đâu Thôi cái đồ này tôi cũng chưa một chốt Từ từ đã Bài ra linh tinh qua anh em ạ Bài này nhá thì hôm hôm nay ấy, chúng ta sẽ dồn đồ cho con Evil Clyde nằm co chính Chính vì thế là có lẽ là nó sẽ ở trong bộ Clyde Chúng ta sẽ hướng đến xây dựng cái bộ Clyde Đấy mà con Evil Clyde thì đặc điểm của nó thì anh em cũng biết rồi đấy à, Đam của nó thì đam nó không to đâu Tốc đánh thì, thì, thì nhỏ Chính vì thế là đồ đồ lấy cho Evil Clyde ấy, nó sẽ phải là đồ đồ đồ đồ đồ dạng như kiểu là là kỹ năng khi mà cái con đấy nó có cái khiên nó khá khỏe đấy mà xác định là nếu mà cờ lai mà chơi đam kỹ năng ấy thì xác định mẹ luôn là chơi gót cờ lai nha anh em nhá đấy tôi xác định chơi gót cờ lai luôn không nói nhiều lằng nhằng mà từ từ để xem là có được chơi gót cờ lai không từ từ đá, bình tĩnh trên này có ông eco này đấy thì tôi bỏ cờ lai thôi Ủa, cờ ra thôi anh em ạ Nhưng mà phải dình cái dây cuối phải không Trận này có eco phá eco đấy Đấy Hai thằng eco luôn Nếu phải một thằng Thôi cứ từ từ Chắc chưa gặp đâu Đây mới round 5 mà Round 5 chưa gặp đâu Round um, Để round 7 bỏ cờ ra anh em ạ Nếu mà bây giờ gặp thì cũng chả vấn đề gì Gặp thằng này là cũng gọi, gọi là eco này Có khi nào thắng thằng này không nhở Thằng này trông con đuối của mình mình nghĩ rằng kẹp hai Glacier Ờ Ăn luôn thằng này rồi Được không? Ăn được không? Ăn được không nhỉ? Ăn luôn Ui giời Thế nào đầu tiên mất mẹ chuối Đây rồi Anh em ơi Trời ơi Đây à <coughs> God of War Được đấy ra God of War sớm à hơi chốt thôi nhỉ chốt thôi chứ còn làm gì nữa đâu chần chờ gì nữa mà không chốt xem nào này ghép được cái chiến thánh uhm. ok đồ này cũng được đấy đồ này chắc là ghép ghép mấy cái đồ tăng cơ ngon ok thôi thôi rồi, rồi. giải tán mấy con này thôi anh em ạ mua God of War mà thôi Ờ, bán mấy con này đi mua con thunder spirit anh em ạ có lên bán bớt đi để, để, để, để tròn tiền không nhỉ xem nào bây giờ thằng nào cũng phải bỏ ra phá eco thằng kia bỏ bài ra thôi bỏ bài ra anh em ạ ở ờ, round này tôi nghĩ là nếu mà tôi bán con này đi bán con này đi bán con này đi là tròn 20 tiền này thôi cứ tạm thời như thế đã tạm thời thế đã anh em ạ từ từ đây bây giờ mới round 7 thôi vẫn không có gì đáng lo lắng lắm về cái vấn đề round quái cả chúng ta chủ yếu chúng ta lên level 7 sớm với 50 tiền luôn thôi anh em ạ chửi level 7 nha anh em nhá God Clyde là chửi level 7 ừ, Ở level 7 chúng ta sẽ có 4 gót 4 Clyde Lúc đấy là ok cái trận này là tôi phải làm một cái trận xác định luôn là sẽ làm một cái trận rực rỡ Đây rồi hai con God đầu War Được đấy Thế này là có thể đép được ra quái rồi Làm một cái trận mãn nhãn cho anh em Kiếm thêm 20 sắp mới à. Cố gắng là trong cái trận này sẽ kiếm thêm 20 sắp nữa à. mươi sắp nữa <laughs> thôi nha anh em nhá Chỉ cần 20 sắp nữa thôi là chúng ta sẽ được là 20.900 sắp Thế nên là anh em nào mà yêu quý tôi mà hay xem tôi nhưng mà lại chưa sắp thì anh em sắp đi nhá. <laughs> Và cái, cái clip này sẽ phải làm thật hay Để cho các anh em nào mà mới mới biết đến tôi trong cái clip này Mà vô tình mà chạm vào cái clip này là phải sắp ngay lập tức à. Cố gắng là làm một chuyện mãn nhãn <clears throat> Để anh em mới xem, xem phát là thấy thích ngay, yêu ngay, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn <laughs> Đây là cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà thấy kênh nó phát triển dần theo thời gian đấy cứ mỗi ngày tăng thêm được một chút thế là vui rồi ui rồi phá chuỗi được nó rồi được đấy hay lắm ấy à con này hai sao được này đép quái cái nhờ mua về đép quái cái cái kênh nó phát triển ấy thì cái niềm vui đấy nó không chỉ ở riêng tôi đâu anh em cũng biết là ngày trước ấy là vợ tôi là vợ tôi không hề muốn tôi làm youtube vợ tôi không có tán thành cái việc này đâu đấy nhưng mà sau một thời gian ấy thì tôi đã thay đổi cái cách suy nghĩ của vợ tôi Từ khi mà cái kênh này nó làm ra đồng tiền ấy Nó kiếm ra được tiền, thu nhập cho tôi Thì lúc đấy thì vợ tôi đã có cái suy nghĩ rất là khác Đấy và trong cái thời gian vừa qua là tôi có chia sẻ cho vợ tôi là cái kênh nó khá là phát triển Vợ tôi cũng rất là vui Đấy cũng rất là vui và vợ tôi bây giờ là xem đây nó là một cái công việc của tôi rồi Trước đây ấy, thì ờ, thu nhập Youtube nó phụ thuộc vào cái tiền quảng cáo thôi Mà cái tiền quảng cáo ấy thì nó lại phụ thuộc vào là cái lượt xem quảng cáo của anh em viewer đấy tức là anh em viewer anh em uh, nó có hiện quảng cáo lên là anh em phải xem phải xem cái quảng cáo đấy thì mới gọi là tính tiền đấy thì cái thu nhập đấy nó rất là là gọi là nó không ổn định bởi vì thường ấy là nó có hiện quảng cáo đấy nhưng mà khi mà cái quảng cáo nó bật lên ấy anh em bỏ qua luôn anh em không có xem khoảng 5 giây Chứ còn nếu mà anh em xem 5 giây ấy, thì là tôi được tính thì nó cũng đã khác Đấy nhưng mà cái lúc mà mà mà quảng cáo hiện lên ấy thì anh em bỏ qua luôn Nó rất nhiều anh em là như thế Chính vì thế nên là cái tiền quảng cáo ấy nó rất ít Thu nhập quảng cáo nó không đáng là bao nhiêu cả Đấy Thì thì nhân đây tiện đây tôi cũng uh, rất là muốn các anh em là là khi mà anh em xem clip mà nó hiện quảng cáo lên Thì anh em từ từ hãng ấn nút bỏ qua anh em nhá. Anh em cố gắng xem cho tôi khoảng 5 giây Sau đó anh em bỏ qua nhá Rất là hy vọng các anh em xem được cho tôi 5 giây Như thế tôi mới có thu nhập được Đấy Còn dạo gần đây ấy là kể từ lúc mà YouTube nó mở cái cái nó gọi là hội viên của kênh ấy thì lúc đấy mới gọi là có cái thu nhập ổn định anh em ạ. Thì phải rất là cảm ơn các anh em hội viên đã cho tôi uh, nguồn thu nhập rất là ổn định phải nói thật là như thế Từ cái lúc mà được mở khóa cái hội viên ấy Tức là khi mà cái hội viên nó ừ, được mở khóa ở Việt Nam ấy Là tôi bắt đầu mở khóa được một năm rồi Kể từ lúc mà tôi mở cái hội viên ra ấy Thì lúc đầu cũng có các anh em đăng ký Từ cái lúc mà tôi mới mở khóa Nhưng mà lúc đầu là ít thôi Đấy rồi dần dần nó nhiều lên Đấy, dần dần nó nhiều lên qua một năm ấy Thì cái tổng số hội viên bây giờ nó đã được là 200 anh em rồi Đấy mà 200 anh em, hơn 200 anh em Bây giờ nó là khoảng 230 mấy rồi ấy Đấy, 230 mấy Mà nhờ các anh em đăng ký hội viên Tôi có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định Như là việc tôi đi làm, sau đó tôi nhận cái lương cứng hàng tháng ấy Đó là cái lương cố định Đấy, không có thay đổi Đấy, mà nó chỉ có tăng lên thôi nhưng ít khi nó giảm đi Hiện tại ấy, là hơn 200 anh em Đấy hơn 200 anh em nhân với cả 20k mỗi anh em Là lương cứng của tôi là, hơn 4 triệu rồi Đấy chưa kể là có anh em là đăng ký là hội viên cao cấp Đấy là 50k cơ đấy nó còn hơn nữa Đấy cho dù là cái tiền quảng cáo ấy ở trong tháng ấy Đấy cái cái tỷ lệ mà anh em nhấp vào quảng cáo nó có ít bao nhiêu ấy Thì tối thiểu là cũng được 5 triệu rồi Thế là mừng rồi là Có thể là duy trì để, để có thể là tiếp tục phát triển kênh Đấy đấy là cái đáng mừng nhất Thế nên là tôi ờ, rất là biết ơn và trân trọng các anh em hội viên Rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi Dù ít hay nhiều thì nó cũng cho thấy cái giá trị mà tôi ờ, đem lại cho anh em Nó được ghi nhận anh em nhé Nói đến đây thì sẽ có nhiều anh em sẽ nghĩ là Tôi chỉ trân trọng các anh em đăng ký hội viên, các anh em donate Thì không nhá anh em nhá Chỉ là có một chút gì đấy mà yêu mến, yêu ái hơn thôi đối với các anh em hội viên và donate cho tôi Còn lại thì tôi trân trọng tất cả các anh em ở trên kênh là viewer ở kênh Bởi vì trong tất cả các anh em, mỗi một anh em viewer là một nhân tố, là một mắt xích Đấy, đóng góp cho cái sự phát triển của cái kênh này Anh em đừng có nghĩ là anh em không đăng ký hội viên, không donate cho tôi Thì là anh em không đóng góp Nhá, anh em vẫn đang đóng góp Anh em đang đóng góp cho kênh, đang đóng góp cho sự phát triển của kênh Đấy, anh em đóng góp bằng rất là nhiều hình thức một trong những cái hình thức đấy thì có thể kể đến như là anh em ấn like anh em ấn like thì không phải chỉ có là động viên tinh thần đâu nhá Nó là động viên tinh thần thì nó là chắc chắn rồi Nó sẽ động viên cho tôi Nó sẽ động viên tinh thần cho tôi để tôi có cái tinh thần tôi làm việc Đấy, đô lết về mặt tinh thần đấy Đấy nó gọi là đô lết về mặt tinh thần Và đô lết về mặt tinh thần nhá Nó có quan trọng không? Hỏi là nó có quan trọng không? Thì nó rất quan trọng Nó không khác gì là là cái đô lết về mặt vật chất đâu Đấy, phải có tinh thần thì mới làm việc được anh em Phải có tinh thần thì mới ra được các cái clip tiếp theo Đấy, sáng tạo Đấy, cái đầu óc của nó lúc nào nó cũng lạc quan, nó cũng yêu đời thì sáng tạo nó cái cái việc sáng tạo ấy nó sẽ rất là dễ, nó sẽ rất là bay bổng. Đấy và nó thúc đẩy cái việc sáng tạo. Nhưng thay vào đấy là nếu mà cái tinh thần của mình mà xuống dốc ấy mà nó kém, yếu kém ấy thì cái việc sáng tạo nó sẽ rất là tù túng. Anh em cũng phải công nhận đi nếu mà anh em các anh em mà làm việc về sáng tạo ấy, anh em cũng phải công nhận với tôi là cái yếu tố về mặt tinh thần ấy nó quyết định đến cái sự sáng tạo ấy nó cũng phải ảnh hưởng đến khoảng 99,99% ,99 luôn chắc chắn đấy đấy mà tôi nói thế để cho anh em thấy là cái việc anh em like ấy nó rất là quan trọng nha anh em nhá làm đô lết về mặt tinh thần cho tôi mà làm sao mà không quan trọng được nhá đấy rồi vẫn chưa hết anh em ạ cái việc like đấy không chỉ là về cái vấn đề về gọi là là là là, là ủng hộ về mặt tinh thần đâu mà ấy Nó còn Vẫn là còn chưa hết đâu Nó còn tăng tương tác cho kênh Đấy Nó còn tăng tương tác nữa Nó tăng tương tác khiến cho Cái kênh nó dễ lên được đề xuất Dễ lên được đề xuất thì sẽ có nhiều người xem kênh Đấy và nhiều người xem kênh thì Sẽ có nhiều người là người ta xem quảng cáo Thì tôi lại có thu nhập nhé anh em nhé và tiện đây thì tôi cũng mong muốn là anh em Đấy lại tôi lại xin nhắc lại một lần nữa Là cái quảng cáo ấy Nếu mà anh em yêu quý tôi mà muốn giúp đỡ tôi Về cái mặt tài chính nhá thì không nhất thiết anh em phải donate cho tôi cũng như là không nhất thiết là phải đăng ký người ủng hộ. Anh em chỉ cần xem quảng cáo 5 giây là được nha anh em nhá. Anh em đừng có bỏ qua quảng cáo mà hãy giúp tôi bằng việc là xem quảng cáo 5 giây rồi bỏ qua. Ok. <laughs> Đấy, tôi nghĩ là các anh em mà yêu quý tôi thì các anh em nhiệt tình giúp đỡ thôi Nó đơn giản mà, có đơn giản với anh em Đúng không? Đúng không? Nếu mà anh em thấy đúng thì anh em like nhá <laughs> Dã man Cái kiểu câu like này đúng là cái kiểu câu like mà tôi phải nói thật với anh em là Nó cũng phải đúc kết qua quá trình mà làm Youtube 3 năm <laughs> Tôi cũng phải công nhận là cái trình, cái kỹ năng câu lô lết, câu like của tôi ngày một nó hoàn thiện <laughs> Ngày coi như là trình, ngày một coi như là gì nhỉ? Đạt đến cảnh giới của tối thượng đấy là nhận xét của của của của bạn Trung Đức <laughs> bạn Trung Đức bạn Trung Đức không biết là hôm clip này có xem không dã man anh nói nói thế thôi nhá Đức nhá chứ còn cũng không cần phải là là tối nay rồi lại lết cho anh đâu <laughs> nhá Đức nhá mang tiếng lắm không lại mang tiếng chết thế chết với anh em nhân đây tôi cũng uh, muốn coi như là kể câu chuyện chia sẻ câu chuyện làm youtube của tôi Ờ, cho anh em ngày trước ấy, thì làm youtube thì nó không bài bản như bây giờ đâu thực ra cái cái cái gọi là cái gì cái suy nghĩ ban đầu ấy làm cái kênh này thì đúng là vẫn là tăng thu nhập là chính đấy tăng thu nhập tôi có cái công việc khác ở ngoài nhưng mà cái công việc này thì tôi làm vẫn là tăng thu nhập nhá đó là, nó là đầu tiên ấy nó là cái lý do để tôi làm cái kênh này này Đó là tăng thu nhập tuy nhiên là cái giai đoạn đầu ấy nó không được gọi là chuyên nghiệp nó không được chuyên nghiệp nó không được uh, phải nói là như bây giờ thì nó ngoài tính chuyên nghiệp ra thì nó rất là bài bản, nó rất là quy củ. Nhưng ngày trước là không thể đâu anh em ạ. Cái việc ra clip nó không đều là cái thứ nhất. Cái thứ hai là uh, cái clip ấy thì thường là nó không có kịch bản. Nó không có kịch bản và nó chỉ là tôi chơi trong cái thời gian rỗi và tôi quay lại thôi. Sau đó tôi up lên. Chính vì thế cái chất lượng clip nó sẽ không được như bây giờ. Cái lý do tại vì làm sao mà tôi lại uh, ngày trước tôi lại không được đầu tư vào cái việc làm youtube làm clip làm nội dung Đấy, hay là sáng tạo trong clip thì cái lý do đơn giản thôi là vì ngày trước là vợ tôi ấy, là không có đồng ý để cho tôi tức là không có tán thành không có đồng ý cho tôi làm youtube đấy không cái cái này nó là không có sự đồng ý của vợ tôi đấy mà tôi là tôi tự làm thôi đấy, tôi dành ra cái thời gian rỗi của tôi tôi làm thôi chứ còn vợ tôi thì vợ tôi cũng không ủng hộ trong cái việc này bởi vì nó mất khá nhiều thời gian đấy em biết là đây nó là chơi điện tử đấy mà chơi điện tử ấy thì nào có cái bà vợ nào thích đâu đấy chơi ngồi chơi một tí thôi là nhắc rồi ngồi chơi một tí là cứ nghĩ là là chơi điện tử không có làm việc nhà không làm việc cửa cứ ngồi đấy mà cắm đầu vào điện tử thì chắc chắn là không có bà vợ nào thích cả đấy anh em làm mà có vợ anh em biết ngay nhưng mà sau một thời gian ấy thì tôi đã thay đổi cái cách suy nghĩ của vợ tôi từ khi mà cái kênh này nó làm ra đồng tiền ấy nó kiếm ra được tiền thu nhập cho tôi thì lúc đấy thì vợ tôi đã có cái suy nghĩ rất là khác Đấy và trong cái thời gian vừa qua là tôi có chia sẻ cho vợ tôi là cái kênh nó khá là phát triển Vợ tôi cũng rất là vui Đấy cũng rất là vui và vợ tôi bây giờ là xem đây nó là một cái công việc của tôi rồi Nó là một cái công việc Đấy Thế nên là bây giờ ấy, khi mà tôi chơi game ấy là vợ tôi không được vợ tôi cầu nhau vợ tôi nhắc nhở nữa Ở cái thời điểm hiện tại thì vợ tôi cũng đã ủng hộ tôi rồi Đấy coi đây như là một công việc Đấy và đã là công việc ấy thì nó cũng sẽ là làm việc nhé anh em nhé Mà làm việc ấy thì chắc chắn rồi nó sẽ có đầu tư thời gian trí óc Đó Anh em cũng có thể thấy là bây giờ ấy Cái nội dung của tôi nó hay hơn Tôi uh, có viết trước Cái kịch bản Kịch bản của trò chơi ấy Là chơi như nào Xây dựng ra sao Và đưa ra được một cái đội hình gì Ở cuối game Để nội dung nó hay hơn Đấy là tôi Ngay từ đầu là tôi đã lên kịch bản rồi anh em ạ Và tôi chỉ việc chơi thôi Đấy mà khi mà mình đã là một cái người chơi hay rồi Tôi cũng phải công nhận luôn là tôi chơi hay nhá Anh em cũng phải công nhận điều đấy đi Đấy không có gì bàn cãi về cái việc tôi chơi hay cả <laughs> Thì đấy tôi là một người chơi hay rồi Và sau đấy tôi lại lên cái kịch bản nữa để ra được một cái đội hình nữa Một cái định đội hình mà nó khó ấy Mà anh em không biết chơi ấy Đấy không chơi được ấy Thì nó lại càng hấp dẫn Nên càng ngày cái những cái video của tôi nó lại càng chất lượng hơn Đấy Đấy thì cũng rất là, là đáng mừng là bây giờ là có thể chuyên tâm vào làm cái việc này, công việc này Cắt được chơi luôn Ui giời, được đấy Rồi anh em ơi, bây giờ nó đang ổn dần rồi Ổn dần đều rồi Evil Clyde đã có đồ, dồn đồ cho Evil Clyde Được đấy Hôm nay sẽ là một cái cú cuối cùng để tri ân để con Evil Clyde này Bởi vì Evil Clyde ấy Tôi nói thật với anh em là Cái con này mà sau này là không biết đến bao giờ chúng ta mới được chơi lại đâu Anh em xem cái clip này chắc là cái clip tri ân Và cái cũng là cái clip mà gần như là nó là phải rất lâu nữa anh em mới được chơi lại nha anh em nhá đấy có thể là nó sẽ là một năm anh em lên nhớ là cái con con con lick ấy con lick mà hệ là hệ mết kết hợp với cả exit là đến đây nó là năm thứ ba rồi và nó còn chưa quay lại cơ đấy nên là anh em mới hiểu được là đây nó sẽ là một cái trận mà rất đáng để xem ui nhưng mà trận này có bit à ui thế thì hơi sợ nhá god là sợ bit lắm God Clyde sợ bit lắm God Clyde nó chỉ không sợ bit khi mà nó có chơi con Line Bloodline làm co thôi anh em ạ Line Bloodline ba tia thì thì uh, nó mới có clear được cái bọn bit Đấy còn còn còn cái bộ Clyde mà chơi theo kiểu là co là con Evil Clyde hay co là con Agali thì nó hơi sợ Không phải là hơi sợ đâu Mà tôi nghĩ là rất sợ Rất sợ luôn đấy Tí nữa mà nó lại nó lại vui vui nó lại kẹp thêm con Doom nữa thì chắc là một round tôi bị đẩy 20 máu mất Thôi Chắc là xác định là roll ở chơi 7 thôi anh em ạ Bộ này chắc chơi 7 thôi Đừng có mong chờ gì cái việc là lên 8 lên 9 Đấy, bộ này nó còn thảm hơn cả bộ Warrior cơ Bộ Warrior thì ít ra còn lên 9 rồi, rồi chơi luôn ở 9 đến hết game Đấy, chứ còn cái bộ này ờ, có khi còn chơi luôn ở 7 đến hết game luôn ấy Thôi thì cố gắng thôi, cố gắng roll 3 sao thì, thì, thì, thì nó đỡ được thôi Chứ còn bộ này không up cấp để chơi hai sao đâu anh em ạ Chơi hai sao đuối lắm Bắt buộc phải ba sao bởi vì ba sao ấy ba sao thì cái trưởng của nó bắn đam mới đủ để có thể clear được Chứ còn hai sao không đủ đam đâu anh em ạ Rồi chúng ta run tiếp nào Rồi bỏ qua nhá Avenger bỏ qua đi Đấy Agli mua này Đây rồi Thế thôi dừng lại tí anh em ạ Thôi tôi đập trứng cho con Agali luôn Đồ trận này thì dồn cho hai con nhá anh em nhá Nhưng mà tôi dồn trước cho con Agali để tôi giữ máu đã con Agoli bây giờ nó tín hơn anh em ạ, nó tín hơn cái con Evil Clyde. Evil Clyde thì được cái là là là đam nó to hơn nhưng mà nó lại không hồi máu được. Đấy. Đam nó cũng to nhưng mà nó không hồi máu được, còn con Agoli nó hồi máu được. À, tôi ưu tiên con Agoli hơn. Bộ này nói chung là chỉ chơi ba con thôi, con rơi này, con Agali và con con con Evil Clyde thôi anh em. Đấy cứ đưa ba con này lên ba sao và trong lúc mà roll ấy thì đưa luôn cả cái con God of War và con con con ờ, God of Light lên ba sao luôn anh em ạ. Tức là tôi chỉ chơi ở 7 thôi đấy. Tôi chỉ chơi ở 7 thôi. Rồi. Đây, chắc là tôi. À đây rồi. Ui được đấy nhở Tự động mua luôn. Thôi lấy cái giáp băng anh em ạ. Bộ này thì cứ full giáp vào mà chơi thôi. Với cả chơi với cả beat mà. Chơi bit thì cứ full giáp chơi thôi Rồi ờ, từ từ cứ 50 tiền roll Từ từ đá để xem nào Rồi Thằng bit nguy hiểm Thằng bit nguy hiểm gặp lại đấy Round 21 rồi gặp lại bit là nguy hiểm này Thằng bit là sợ nhất Đấy xong rồi đến cái thằng uh, Hunter Thằng Hunter thì đỡ hơn một chút Nhưng mà nói chung là Mình thì chơi Clyde thì cũng không ngại Hunter Chỉ ngại bit thôi Ngại bit thôi ý chuyện này có có có đấy ui mẹ gặp bit luôn này mà rau này thì có agali 2 sao thì không biết có đỡ được không? Bit này thì cũng chưa phải 6 bit thì chắc là vẫn đỡ được. Rồi ổn rồi. Ơ mà thằng này đi rồi này. Tôi đi sớm ấy nhở Đi sớm đấy bạn ơi. Roll hết tiền nếu đủ bộ bit đen, lại đen rồi, lại có một thanh liên nữa lại chơi bit không ra được cáo. Roll hết tiền không ra cáo, chịu rồi. Giống kiểu hôm qua có ông roll hết tiền không ra gấu, đen. Đấy, ờ, tôi cứ nuôi hết tất cả bọn này lên ba sao anh em ạ chơi ở bảy đó mà Nên là thôi nhá cứ cứ mua hết thôi chúng ta chơi ở bảy chúng ta có con nào chúng ta mua hết Đấy, bao giờ lên ba sao thì bắt đầu mới up dần lên 8, up dần lên 9 Bộ này chắc lên 9 được là cũng hết hết game Anh em ạ, chơi này bộ này run nhiều ở 7 mà Này ổn đấy Bây giờ sợ nhất là gặp cái thằng 6 bit 6 bit là sợ nhất gặp thằng 6 bit là phải cẩn thận trận này có hai thằng bit cơ anh em ạ đây còn thằng chơi ép này ui thằng này chơi ép cũng kẹp kẹp con tabu thì cũng nguy hiểm đấy nhá mày quá tabu chết rồi anh em ạ được được được được thế thì chơi được thế thì vẫn chơi được thế thì vẫn chơi được bạn ơi mặc dù cái thằng này thì nó đánh xuyên giáp đấy nhưng mà tôi có khả năng hồi máu cũng như là bắp giáp được chưa bạn ơi hay quá được đấy ui cái con con con grand herat nó đứng đúng vào cái vị trí cướp được cái con cây cầu được bao nhiêu thời gian luôn hay quá nhở đấy rồi chỉ còn hai con nữa thôi hai con evil clay nữa ra đi rồi từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ đã đấy chúng ta còn hai con evil clay nữa là evil clay lên ba sao đấy Trận này tôi nghĩ là như thế này là Chien đấy là nó tuyệt vời rồi. Chơi bộ gót Clyde luôn. Nhưng mà đam bây giờ nha anh em nhìn bảng đam nó đều nhá. Ba con ba sao đều đam rất đều luôn. Ok, trận này có Warrior, có kẹp đu rồi này. Nhưng mà tôi có ba con ba sao cơ mà. Đấy, nó đu vào cái con Evil kìa, nhưng mà tôi lại để đồ cho con con Agli cơ. Ờ. Nhưng mà sau này có thua không nhỉ? Ăn được không? Ăn được chứ. Hồi máu lên, hồi máu lên, hồi máu lên, hồi máu lên. Ui bị đu mất rồi. Ăn được không? Vẫn ăn được cơ này. Được đấy. Đấy, kể cả con rơi nhá, con rơi lại đứng top 3 gây đam luôn ở trong cái đao này. Con rơi cái con con uh, evil nó bị phế, cái con rơi nó gây đam luôn. Được đấy. À đây rồi. Hay quá. Từ từ lấy slot đã anh em ạ. Đó. Đấy cứ xác định luôn nha anh em nhá, xác định luôn là sẽ đưa hết lên 3 sao. Nếu mà trường hợp mà thiếu slot thì bán bớt cái con con con God of Light thôi anh em ạ. God of Light là bỏ đi được. À mà thôi, tôi bỏ luôn, bỏ luôn. Lấy cho nó tròn tiền. Con đấy tìm sau. Con đấy thì bao giờ mình lên được hết 3 sao rồi mình tìm. Không có gì mà phải phải phải phải vội cả nhá. Con này thì thực ra nó cũng nhiều khi nó cũng hơi bóp anh em ạ. Ví dụ như là nó trói vào là con God of War nó sẽ không gây đam được Đấy Cái gì đấy? Chơi cái bộ gì trông kinh khủng này God đỏ à? Rồi để xem là God Clyde có đấm được God đỏ không nha anh em nhá và Theo kinh nghiệm của tôi đã từng chơi rất nhiều lần chơi God Clyde thì God Clyde ăn chắc với God đỏ luôn Đấy, God đỏ kẹp Doom thì hơi sợ thôi Chứ còn God đỏ mà kẹp ca lông cái thứ tôi cũng chả sợ lắm á God Clyde nó trâu anh em ạ Đấy mà mình cũng kẹp được Doom rồi, ui còn một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Một con nữa. Ui. Để rồi. Vẫn chưa được. Round 25 rồi đấy nhá, vẫn đang ở 7 đấy nhá, bọn nó lên 10 hết rồi đấy. Round 26 là bọn nó lên 10 đấy. Chơi chơi chơi ở 7 là hơi căng. Đến lúc bọn nó lên 10 bọn nó kẹp Doom nữa các thứ vào kiểu thừa slot ấy, hay kẹp Doom lắm để đấm với gót lắm. Phải cẩn thận. Tốt nhất là, là roll Nếu mà đã roll ấy là phải roll đều tất cả cùng lên 3 sao anh em ạ Anh em biết lý do tại sao không? Anh em biết lý do lý do tại làm sao mà tôi lại phải mua mấy con lên 3 sao không? Cái lý do thì là rất là đơn giản thôi Nhưng mà tôi sẽ giải thích cho các anh em mà chưa biết nhá Anh em biết rồi thì thôi Đấy là tôi phải roll các cái con khác lên 3 sao Bởi vì rất có thể là đối thủ sẽ kẹp con Doom vào Đấy mà Doom vào ấy là Nếu mà chỉ có một con lên 3 sao thì chắc chắn là cái con đấy ấy, Nó là con co đúng không thì con co nó lại bị Doom Mà Doom thì thôi xác định mẹ rồi Xác định mẹ là thôi coi như là ván này bỏ nhá anh em nhá Thế là thôi phải roll là đã roll là phải roll mấy con lên ba sao Đấy chứ còn một con là không ăn thua Thế tôi mới bảo là xác định chơi ở bảy Rồi Nó sẽ ưu tiên là Doom vào cái con to tiền nhất Cái con to tiền nhất thì cứ ba sao là to tiền nhất thôi Nên là anh em phải roll nhiều con lên ba sao thì nó mới đỡ Chứ còn nếu mà một con thì là xác định là bị Doom rồi Đó Bây giờ là còn ờ, Agoli còn ba con và con con Evil nó chỉ còn một con thôi. God of War thì cũng còn ba con. Nhưng mà tôi cố gắng thôi anh em chơi ở 7 đó, xác định từ đầu à, là không áp cấp khi mà chưa đủ bộ 3 sao nha anh em nhá. Đấy tôi xác định luôn là kể cả bọn nó lên 10 tôi cũng chấp luôn. Đây này, ui ừ, mẹ ơi thằng này gặp luôn cái thằng ở level 9 bit assassin nào. Full bộ mẹ rồi, thế đẩy nhiều đấy. Thôi chết tôi rồi. À Tôi biết ngay mà gặp mẹ gặp bọn này kinh lắm Thôi thôi bớt bớt được tí nào hay tí đấy Ui cũng nhiều đấy Đéo ít đâu 10 máu Càng Càng nhở ba ba máu chắc vẫn trụ được một round nữa Thôi trụ được một round nữa anh em ạ Một round nữa chúng ta sẽ xả hết tiền Dãy chết Một round nữa anh em nhá Một round nữa 28, 29 29 sẽ có đứa lên 10 Nếu mà đúng mốc là sẽ có đứa lên 10 ở 29 à, Sẽ có mốc là 26 với cả 29 Mà 26 chưa có đứa nào lên 10 là 29 nó sẽ lên 10 Nhưng mà từ bây giờ đến 29 là sẽ không có thằng nào lên 10 đâu Nên là thôi chắc là chúng ta cứ giữ đến round 29 đã 29 rồi xả một thể anh em ạ Round 28 Nếu mà round này không mất nhiều máu thì có thể giữ đến round 28, 29 Đó, trận này có mẹ quá nhiều người chơi bit Sợ thật ẹp hunter này chơi bộ ẹp này thỏ ba cơ nhưng mà chắc là ăn được rồi bộ ẹp thì không sợ lắm lai nó cũng không sợ lắm gót lai không sợ ẹp lắm đó rồi ok nói chung là ăn được rồi thế còn rau 28 nữa rồi round 28 thôi là là xong rồi đến round 29 là đúng ngưỡng luôn rồi chúng ta sẽ roll một vài cái thôi anh em nhé giữ tiền tiếp luôn một vài cái nào đây rồi ui thế thì phải luôn mạnh rồi luôn mạnh rồi anh em ạ ui như này phải luôn mạnh rồi ý còn một con nữa agali còn một con nữa này ra đi ôi rồi chết rồi cái hàng chờ của tôi ra đi mà ui rồi may quá đây rồi tiếp nào tiếp nào tiếp nào ui đây rồi anh em ơi lên được hai con luôn hay quá anh em ơi quả xả tiền được đấy Thế thì nó lại thế giới rồi anh em ơi Còn con gót ở vua thôi gót ở vua rồi còn con con con rơi Thế từ từ đợi tiền lên rồi tính nhá anh em nhá Đợi tiền lên rồi tính Không mà nếu mà quả bị bí quá thì cho lên 9 luôn Ui mẹ ơi cái thằng này Secret Lancer hai sao à 6 Warlock Phải không Đúng rồi Có Dark Spirit này 6 Warlock 6 Warlock Căng đấy bạn ơi Nhưng mà ừ, Nhưng mà Cũng mềm lắm Úi giời mạnh rồi anh em ơi Anh em nhìn kìa Con Secret Dancer Quá yếu so với tôi Đấy Bắt đầu cảm thấy cái sức mạnh của cái bộ này rồi đấy Rồi ok Ổn rồi ổn rồi ổn rồi đấy, Bây giờ đây đợi một cái Blink này Được Có Blink Đấy rồi có Blink luôn ui giời Ngon quá nhờ ngon nghẻ rồi đấy đấy dồn đồ cho hai con thôi evil Clive với cả agali thôi à được rồi hay quá nhở anh em nhở ba ba máu mà lên được như này thì nó lại thế giới luôn được Xe ổn áp đến round 31 luôn Nên là tôi sẽ không làm gì cả đâu Bây giờ tôi đợi tiền lên thôi anh em ạ Từ từ đã Bây giờ chúng ta phải đợi tiền lên để luôn lốt 3 sao Luôn lốt hai con nữa lên 3 sao ba con nữa lên 3 sao cũng được nhá chủ yếu là để tránh đùm thôi, lé đùm thôi anh em ạ, lé đùm. Không là bây giờ hai con là vẫn chưa đủ đâu, vẫn chưa đủ lé đùm, bọn biết đâu. Rồi Hunter này. Hunter thì bây giờ mũi thôi. Ruồi mũi thôi bạn ơi, xuyên làm sao được qua cái người rồi con con kỵ sĩ này. Đây nó đúng kiểu dạng bất tử đấy. Anh em ạ, Agali với cả Evil này hai con nó xong kiếm một bích thì thôi rồi luôn. Búp giáp rồi búp máu liên tục Nói chung là bây giờ thì chỉ có ăn Doom và trúng hai con đấy thì mới chết thôi anh em ạ Còn cái tầm này thì chắc lại bất mẹ tử luôn Thằng nào nó giết được cái con này đây Khó Ở trong cái clip trước anh em cũng nhớ là tôi chơi bộ Warrior và cái con Lancer là bất tử nhá Nhưng mà ấy Nói thật cho con Lancer gặp cái đội hình này xem Có bất tử được nổi không Ui giời ơi Đây đây mới gọi là nó phải thực sự nó là bất tử Nó phải là như thế này nhá anh em nhá còn như con Lancer không có tuổi Nó cho nhanh Tí nữa đem Lancer lại đây Lancer Đâu Rồi Ở đây là có Lancer 6 Warlock Cho hẳn Lancer 6 Warlock xem Làm sao mà ăn được Anh em ạ Bây giờ cái đội hình duy nhất mà tôi sợ là cái đội hình beat thôi Trong uh, trong trong những cái người mà đang chơi Ở hiện tại thì Sợ nhất là bọn beat thôi Còn lại không sợ bất cứ một cái thằng nào hết ok của náp bạn ơi Ôi lại thêm giáp này Ê rồi Thôi giáp phản nữa còn gì nữa Chân chờ gì nữa đâu Giáp phản Rồi cái giáp này cho con Evil Đấy Rồi 50 tiền đúng không Vẫn chưa có làm gì cả anh em ạ Chưa làm gì cả Rồi cứ từ từ đã Round sau Không vội Bây giờ còn 33 máu lại còn kẹp được cả cái cái con giữ máu ở trong này God Apply giữ được máu à Làm sao mà đẩy một phát chết luôn được đúng không anh em Đẩy quả này tôi chấp cho đẩy khoảng 20 máu đi Gặp bit đẩy 20 máu đi Vẫn còn 13 máu nữa Thoải mái anh em ạ Thoải mái Gặp bit ờ, mất khoảng 20 máu Vẫn còn 13 máu để round tiếp theo xả hết tiền nhá anh em nhá Yên tâm đi Mà gặp bit rồi thì phải 4 round tiếp theo nó mới gặp nữa cơ Nên là yên tâm Tầm này chưa vội Chưa vội ở đâu Đấy, ui mẹ gặp ép thì nó lại dễ quá Gặp ép thì không sợ rồi các bọn này đâu sợ đâu Được không? Ăn được không? Ăn được Làm gì có cái cửa giết được con Agali Mà thậm chí là không giết được cả Agali Không giết được cả cả Evil cơ Không có tuổi Ui giời đội hình này là đội hình không có tuổi bạn ơi Đéo giết được cả con rơi luôn này Ui giời Khỏe chưa anh em Búp máu, búp giáp liên tục và bản thân bọn nó cũng có giáp rồi cơ Bản thân bọn Clyde này nó cũng có giáp rồi Bật giáp lên bốn Clyde rồi, run tiếp anh em ơi Đây rồi, hay quá Còn một con nữa Vẫn run tiếp anh em nhá, không áp đâu Nhưng mà chuẩn bị đến lết thì mua luôn con Live Blade Live với con Avenger luôn anh em ạ Hai con này kích 6 6 6 6 Clyde ở level 9 Đấy, tức là mình sẽ chơi ở level 9 nha anh em nhá Chơi ở level 9 có 6 Clyde còn bây giờ tôi vẫn sẽ phải roll để kiếm con uh, God of War và con rơi lên 3 sao là anh em ạ Đấy thế là đủ lên lốt con rơi và con con có được vua lên 3 sao bởi vì con rơi này nó áp lên 8 lên 9 thì khó luôn lắm khó luôn lên 3 sao lắm rồi rau này cẩn thận là là cặp bit này nó vẫn cặp bit này ui vẫn chưa gặp bit anh em ạ rau này chúng ta lại gặp lại bọn hẹp ạ à, vừa lấy là các bản sao bây giờ các bản chính ướt thế lại ngon rồi các bọn này lại sống thêm rau nữa yên tâm yên tâm yên tâm thế là đến rau thứ 34 mới phải roll cơ 34 mà nếu mà 34 gặp bit là phải 36 phải roll anh em ạ thế thì lại yên tâm luôn vẫn chưa gặp bit được quá nhờ Được đấy Thế thì lại cứ bình tĩnh nhá anh em nhá Có anh em hỏi là lúc nào thì lên roll Lúc nào thì không lên roll Đây nhá Lúc nào thì dùng tiền up tiền Lúc nào thì không Đây Đấy chính là cái cách mà tôi đang sử dụng tiền đây này Đấy là đến khi gặp bit thì tôi bắt đầu sử dụng tiền <laughs> Cái này thì nó khó anh em ạ Nói chung là không nói được Phải nói theo tùy trận Tùy vào từng trận đấu cụ thể là như nào Còn trong cái trận đấu này thì cụ thể là nếu mà gặp bit thì chúng ta xả tiền Và round này là chúng ta gặp bit là tôi sạc tiền mẹ luôn Lên chín luôn Đéo nói nhiều Ôi giời Đấy không Đấy Mạnh dạn tự tin luôn Lên chín kẹp 6 like Đấy anh em sẽ thấy là nó bất ngờ đấy Bất ngờ cái việc là tôi tính toán là round sau gặp bit Và tôi đã tính toán là gặp bit là tôi xả tiền Đấy thế thôi Đơn giản thế thôi Uh, mặc dù là, là là vừa lấy tôi bảo là tôi định là roll ở 7 nhưng mà đéo cần anh em bây giờ xác định gặp bit đấm nó rồi đấm nó rồi tôi xác định luôn nhá rồi hay quá bạn ơi úi rồi gặp luôn anh em ơi hay quá Gặp thiên địch kia rồi Ăn nổi không nhở Ăn nổi thằng này thì, thì, thì tức là ăn tất đấy Ăn được thằng này là ăn tất Không có nhiều ờ, Ăn được không Ăn được không Trùng có vẻ như và chém không ăn thua Ui trói được vào con cáo Con cáo đeo đấm được Ờ Thế thì bạn ơi Bạn ơi tôi còn hai con này Đấy con cáo này thì solo cái kiểu gì chết được hai con này Hay quá bạn ơi xin cái chuỗi nhà Được thế nhờ Được rồi anh em ơi Thế là ổn rồi đấy Ổn rồi ổn rồi đấy Tự nhiên một phát lên coi như là đầu bảng rồi luôn này Hay chưa Trời Rồi bây giờ đồ dồn cho con này thôi Evil Clyde Đấy cứ giáp mà táng luôn anh em ơi Trở thành một con cái kỵ sĩ bất tử Thực ra là trận này có hai con kỵ sĩ bất tử chứ không phải là một Evil Clyde và Angeli đều là những cái con kỵ sĩ bất tử trong trận đấu này Đấy, còn lại là Egosit đúng không? Ui, Egosit nghe nói là meta Nghe nói Egosit là meta lại đây Egosit lại đây, lại đây đem Egosit lại đây cho tôi để tôi thử sức xem là Egosit liệu rằng là nó có thể bắn được xuyên cái giáp của cái bọn Clyde này không Nào mang đến đây nào 6 Clyde nhá, nên nhớ đây nó là 6 Clyde nhá Được búp giáp và búp máu liên tục Đây rồi À à, cái gì đấy? Egosit Witcher đúng không? Phải không? Đúng rồi, Egosit 6 Egosit 2 à, 4 Witcher. Đấy, nghe nói là đánh xuyên giáp. À thế à. Nghe nói là đánh xuyên giáp. 6 Egosit 4 Witcher cũng chỉ là ruồi mũi thôi Level 9 đấm level 10 này này anh em ơi Đấm như con luôn Ôi rồi ôi không có cửa Còn có 9 máu Ôi giời Ây da Ôi trời ơi <laughs> Lên gót ở vua tự ra luôn em anh em ơi Lên 9 tự ra Thế thì thôi Bài này căng anh em ạ Thế này thì căng quá rồi Bài này nó là mắc binh rồi thì thế nào đây Bây giờ Xem có thằng nào nó ăn được Nếu mà cái thằng Wick nó muốn ăn ấy Thằng Witcher kết hợp với cả 6 Exorcist ấy Đấy, 4 Witcher 6 Exorcist mà muốn ăn thì lại phải bỏ cái bộ Witcher ra Bỏ bộ Witcher ra thì nó lại yếu Bỏ bộ Witcher ra kẹp đu vào đúng không nhưng mà tôi nói thật với anh em là Doom đi Hộ cái nhá Nhiều anh em sẽ bảo là là, là, là, là Kẹp Doom vào là ăn được ngay Hộ đi, hộ đi, hộ cái ba con ba sao ba con ba sao ba tiền ở đây nó chỉ có cơ hội nó nó là 30% thôi anh em 33% đấy à không 33% là thế nào nhiều khi nó lại đu vào cái con con sao đi vô kìa đấy sao đi vô nhá anh em nhá con sao đi vô nhiều khi có khả năng là đu vào con đấy vì, bởi vì nó cũng ba sao đấy chưa biết được đâu có tới bốn con ba sao ở đây thì đu vào con nào chưa chắc anh em ơi rồi rồi lấy cái um, chén thánh này lấy cái chen thánh với cái giáp được lấy cái giáp cuối cái giáp cuối uh, tăng cái giáp xung quanh ok và tôi lấy cái um, ờ, chen thánh rồi rồi 50 tiền roll thôi anh em ơi Tầm này ngại gì đâu Chẳng ngại nào Bố con nào vào đây Tầm này 50 tiền lại roll tiếp Bây giờ là lại thoải mái uh, ờ, Roll God Apply lên 3 sao cũng được nhá rồi thoải mái rồi Bít này gặp lại bít này Ui giời Ăn nổi không Vừa nãy còn không ăn được Thì tầm này ăn gì Tầm này có đồ chén thánh các kiểu rồi Thì nó gọi là bố của bất tử rồi bạn ơi Đây nó không còn gọi là bất tử nữa Mà nó là bất dẹ diệt luôn Đấy Bất diệt luôn bạn nhá Úi giời Dây cần bảy máu Tiến bạn lên đường Rồi chia tay đã đến Bạn ơi Ui mảnh linh hồn này Ui ghép được cái giáp cuối rồi Hay quá Giáp xương cuối luôn được quá nhờ Ờ, à, từ từ, ghép với BKB đi Mấy cái món này từ từ từ từ đã anh em ạ, từ từ đã nhá Chúng ta ghép sau đi, để tạm ở đấy đã Đấy, một cái uh, chuyển chuyển bớt một cái đồ sang cho con này Còn, ờ, ơ, uh, chưa là có hai hai thằng đấy à? Solo cái thằng thằng thằng ấy là Lancer hay sao này? Lancer 6 Warlock đúng không? Còn mẹ ra được cả cái con con con con ấy lên 3 sao cơ à? Vãi cứt chém nhanh thế. Ui. 6 Warlock 5 Glacier. Ui thảo nào chém nhanh thế. Cũng càng đấy, nhưng mà Ủa, solo không? Solo được không? Trông có solo không nhở? Akali liệu có solo được hai con này không? Trông đánh nhau mất máu anh em ạ. Úi rồi. <laughs> Ui rồi ôi Mẹ trông hai con nó chém kìa Chém mỏi tay chưa Tớ hỏi bạn chém mỏi tay chưa Ui đéo mất máu luôn kìa <laughs> ui, ui anh em ơi Nhìn cái máu tôi thậm chí nó còn không giảm đến quá lửa cơ Không giảm đến quá một lửa máu luôn anh em ạ Mẹ vãi cứt Thôi cố lên chém đi chém mạnh vào Chém mạnh vào bạn ơi <laughs> Mẹ chém mạnh vào đồ thế giới đấy Đồ cũng thế giới đấy cứ chém mạnh vào bạn ơi Thôi cái con này thì đéo con đồ thì Cái tuổi gì đỡ được Trời Nghe nói là là là là, là cũng căng hòa thôi bạn ơi Hai con đều bất tử à Không có chuyện này đâu Đấy Ui giời Kinh à, Mắc binh của bọn bọn bọn, bọn Glacier rồi đấy nhá Mắc binh của bọn Glacier rồi mà không có cửa giết được cái con này luôn Đúng là bất diệt thật sự Bất diệt thật sự luôn anh em ạ Sợ thật rồi thôi <clears throat> Đây đây đây đây Từ từ rôn ở 9 thôi anh em ơi Đâu cậu vào hộ tớ cái xem nào Đấy Kinh đấy Velomancer 3 sao Kinh đấy Kinh đấy Cũng kinh Ui rồi trông kìa Chém cũng kinh đấy Nhưng mà cũng chỉ giết được cái bọn còn lại thôi Chứ còn con Akali thì nó vẫn đứng đây đứng sừng sững luôn ok mất có vẻ hơi nhiều máu ơ ừ, mất lại đây ơi dày <laughs> mất cũng nhiều đấy cũng sợ đấy nhưng mà mất lại đây rồi chắc là tôi phải phải phải tắt nhạc đi và tôi cũng phải im lặng để anh em nghe được cái tiếng mà đánh nhau mới được nghe rất là đã chém đi chém mạnh vào đấy anh em nghe gì không ui rồi đấy anh em nghe nhá anh nghe cái tiếng mà nó chém tôi cả nghe rất là đanh nghe cái tiếng chém rất là đanh thép Đấy, tiếng chém nó rất là là là, là nó như là kiểu như là một cái ờ, đội trống ở trong chương trình rock Việt ấy nhưng mà tôi <laughs> thấy tôi thấy cái tầm này tôi thấy máu nó vẫn chưa thấy tụt đi anh em ạ. Dã man. Ơ nhưng mà đánh thế này thì nó hòa, nó có hòa mãi à? Cái thế trận này là bây giờ một cái thế trận rất là cân bằng nhá. Rất là cân bằng luôn. Trời. Chém đến Tết bạn ơi. Thế cân bằng này chỉ giữ được ở 9 thôi Còn nếu mà khi mà tôi đã lên 10 ấy rồi ôi Và kẹp thêm con đát nữa Kiếm con đát à, Lấy con heo tạm Thêm con đát đấy Một khi mà tôi đã có con đát spirit Thì bạn sẽ biết là như nào là sức mạnh Cái thế cân bằng nó sẽ bị phá vỡ nhá Đến khi tôi có con đát anh em ạ Hoặc là tôi sẽ cướp được con đát của nó Đấy dây Đấy Dây cuối chuyển sang cướp con đát spirit được bạn ơi Cướp được rồi Hay quá Nào bây giờ sẽ ai bất tử đây Chém đi chém đi chém đi Cuối cùng đi Ồ con con con con con Grand Herat của tôi tung trưởng hơi chậm Đấy bây giờ mới tung trưởng được này Đấy bây giờ tung trưởng được Tung trưởng được một lần rồi Hay quá rau này đã ăn được rồi này Dash Spirit Đấy anh em thấy chưa Đây này Ui rồi Ui rồi Cưỡng lên Cưỡng đi Cưỡng đi Cưỡng đi Ơ sao mẹ nó trâu ấy nhở cái, cái, cái con lancer của nó trâu ấy nhờ sắp chết rồi lại đầy kìa ui con này cũng sắp bất tử rồi à ơ lancer của nó rơi vào tầm bất tử rồi đấy thật không thật không thật bất tử không thật bất tử không nào thật bất tử không hai đánh một <clears throat> hai đánh một ồ ồ cũng cũng cũng có vẻ được đấy nhưng mà bây giờ ồ được cái nhỏ được đấy nhở ôi kinh ấy kinh ấy kinh ấy kinh ấy kinh ấy Bất phân thắng bại à Vãi cứt thật Kỳ phùng địch thủ ấy rồi Bất phân thắng bại Con này là cũng bất tử Bởi vì nó có 6 lock anh em ạ à. Nó hút máu kinh khủng Nhưng mà không sao Chưa Đấy là tôi chưa có đát thôi Cứ bình tới Đến bao giờ có đát rồi tính Bây giờ không chết được Bây giờ làm sao mà chết được Thế cân bằng của trận đấu vẫn đang duy trì anh em ơi Không có một thay đổi gì thì cái thế cân bằng nó vẫn thế và ở đây tôi nhận thấy là tôi có một cái cấm hồi máu Ờ Thế thì mày chết Ghép được cái cấm hồi máu ở đây Ghép được cấm hồi máu cho cho cho Evil Clyde Được Thế thì ăn được Ghép được cả một cái BKB nữa Nhưng mà tôi sẽ đợi lốt ra quái Một BKB nữa cho God of War là xong Đấy Để xem là cái thế cân bằng này nó có bị phá vỡ không Nếu mà tôi ra được con đát hoặc là nó có thể làm một cái bất cứ một cái điều gì đấy ví dụ như là sẽ có nhiều anh em nghĩ là là có thể là kẹp thêm con Doom chẳng hạn nhỉ yeah. uhm. Thế chúng ta chờ xem anh em nhóa <laughs> Đây rồi, trượng thần bí được đấy Ơ nhưng mà đéo ghép được cái gì Quên mất Giáp băng thôi nhở Đấy giáp băng thôi Giảm tốc đánh của bọn bọn bọn này quá được Được, giảm tốc đánh khá khá đấy Thôi chúng ta roll tí đã Khan à? Line Blitz Line Ok vậy là cũng chưa lên được Con đát Bây giờ cần con đát Spirit thôi Thôi rồi Không sao Thế cân bằng cứ duy trì là được Mà thôi Đợi đát ra là được rồi Ok Anh em nhìn thì con Velomaster nó đấm con Evil Clyde kìa <laughs> đéo mất máu luôn anh em ạ Quỳ đấm cũng nhanh đấy Đấm cũng đam cũng to đấy phun đồ chồng chán đời thật sự Ui anh em nhìn này Cái thế cân bằng nó đã bị phá vỡ rồi Ui đẩy nhiều máu chết luôn không Còn một máu Ui hên như đối thủ đấy Ồ Thế là hết cân bằng rồi à <laughs> Thế là xong Đây rồi có counter rồi anh em ơi Squire được Lên không có đát là vừa rồi tôi không cướp được con đát cơ anh em ạ tôi không cướp được con đát nhưng mà vẫn ăn được được đấy thôi khép lốt cái bkb nào hóa ra là là, là lancer nó cũng không bất tử như là anh em nghĩ nhỉ <laughs> nó chỉ bất tử ở trong clip của tôi thôi <laughs> chứ còn nếu mà nó vào tay đối thủ thì nó lại không phải là bất tử đấy, mà tôi mới là bất tử nha anh em nhá dã man thật Round này tao cướp được Dash Spirit thì có cái cửa nào ăn được không? Thôi ờ, chắc là trận này kết thúc của round này rồi Kết thúc của round này rồi bạn ơi Cướp được Dash Spirit Ui Vẫn chưa à? Vẫn chưa à? Evil Clyde chết rồi Thế chắc chắc là cái con con con Agali nó không solo được hai con đâu Chắc Agali không solo được hết hai con này đâu Căng đấy nhờ Căng đấy, căng đấy ấy dồn đồ hết cho cho cho Secret Lancer rồi Dồn hết đồ cho Secret Lancer Vẫn không ăn thua Vẫn chỉ hòa thôi Cùng lắm là hòa thôi Đấy thậm chí là bây giờ là không chết cả con rơi luôn Con rơi tôi nghĩ là cũng khó lòng có thể chết được Xôi ôi chồng ừ. Dừng lại một chút Dừng nhạc lại một chút cho anh em nghe Anh em nghe thấy không? Anh em tiếng gì không? Nó có phải là tiếng chảy trên xúc bom bom không? <laughs> đánh nhiệt đấy đánh nhiệt đấy đánh nhiệt đấy nhưng mà đéo mất máu cơ ờ trời sao lại có đội hình ung thư ấy nhở đối thủ bất lực mẹ luôn Đấy, bây giờ tôi nghĩ là là, là đối thủ bỏ mẹ cái bộ bộ Warlock đi cho con Doom kiếm con Doom mà cho vào tôi nói thật à đấy ui giời, thằng này cứ như là nghe tôi nói nhở <laughs> cứ như là nghe lời tôi nói luôn mà thằng đối thủ này nó chiều anh em phết Coi như là thể hiện quan điểm của rất nhiều anh em ở đây là muốn kẹp con Doom vào để ăn tôi Có cửa không? Thử nào Cho Doom vào đi, Doom đi Ui rồi tôi nói thật tôi, tôi tính từ đầu không nghe thì tôi nói à Ui rồi nó con Doom và con Dark Spirit một sao ạ à? <laughs> Đấy đấy anh em thấy không? Anh em có thấy tôi nói từ đầu không? Là thế nào? là tôi đã có ba con ở đây ba con ba sao ở đây và bây giờ là rất nhiều con ba sao thì đùm thế đéo nó được vào mấy con cò của tôi làm gì có cái cửa đùm trúng anh em ơi thế thì xác định rồi bạn ơi hòa vẫn hòa mẹ hòa không ui hòa <laughs> đâu mà hòa thế cân bằng là tự bạn phá vỡ tự đối thủ phá vỡ luôn mẹ đang cân bằng cho đun vào thua luôn ờ, tại anh em ấy nhá <laughs> dã man dã man thật sự anh em thấy không đấy nó cái sự bất tử ấy bất tử mẹ rồi không có cửa ăn bất lực đấy đấy gọi bất lực ở trong cái đội hình của đối thủ luôn đấy, đối thủ bây giờ chịu luôn không có cửa ăn được luôn đấy cuối game là kiếm con doom 2 vứt vào thể hiện con điểm luôn là tôi chịu thua thua mẹ rồi bóp giấy rồi nhanh <laughs> Thà là tự bóp dài còn hơn để người khác bóp <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay để tôi một like nhá Và nếu anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để anh em xem Cũng là một con Lancer Nhưng mà nó lại là một cái con Lancer bất tử Và anh em có thể chọn clip bên phải Để xem một cái tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Tuấn Cơm Bye bye